Bầu Đức báo tin mừng cho Công Phượng U18 Mito Holy đang có đợt tập huấn tại Hoàng Anh Gia Lai nhân sự kiện lãnh đạo đội sang Việt Nam lần này. Chiều ngày 2 tháng 4, Chủ tịch Kunio Numata đã cùng với ông bầu đoàn Nguyên Đức bàn bạc tiến hành ký thỏa thuận hợp tác toàn diện về bóng đá giữa đôi bên. Theo đó, trong thời gian tới, Đội 1 cũng như các đội trẻ của Hoàng Anh Gia Lai và Mito Hollyhock sẽ có những chuyến du đấu để trao đổi thêm về chuyên môn. Khi được hỏi về trường hợp của Công Phượng, cầu thủ cho Mito Hollyhock, ông Numata chia sẻ, Công Phượng không hề thất bại khi sang Nhật Bản thi đấu cho chúng tôi. Cậu ta không may mắn khi bị chấn thương trước ngày tập trung nên ít có cơ hội ra sân. Một cầu thủ mất 4 tháng điều trị chấn thương, làm sao huấn luyện viên trưởng một câu lạc bộ dám mạo hiểm sử dụng ngay khi vừa hồi phục. Mặc dù Công Phượng không đóng góp gì nhiều cho Mito Hollyhock về thành tích, nhưng cậu ta giúp cho hình ảnh của đội bóng thay đổi rất nhiều. Câu lạc bộ Mito Hollyhock vẫn luôn mong muốn Công Phượng trở lại thi đấu cho đội bóng. Tuy nhiên điều đó phụ thuộc rất nhiều vào ngài chủ tịch của Hoàng Anh Gia Lai. Tôi tin ông ấy sẽ đồng ý. Bầu Đức cho biết phía Mito Hollyhock từng bày tỏ mong muốn để Công Phượng tiếp tục thi đấu tại Nhật Bản, nhưng vì mục tiêu SEA Games nên ông tạm thời không đồng ý. Bầu Đức cho hay, tôi nhấn mạnh rằng Công Phượng hay Tuấn Anh không hề thất bại khi sang Nhật Bản thi đấu cho Mito Holyoke hay Yokohama FC. Thậm chí hai đội bóng này còn tha thiết xin tôi cho hai cầu thủ này tiếp tục được ở lại chơi bóng tại giải J-League 2. Thế nhưng vì bóng đá Việt Nam, vì SEA Games 29 sắp tới nên tôi tạm thời cho Công Phượng cũng như Tuấn Anh về V-League thi đấu. Riêng trường hợp của Xuân Trường khi để cậu ta sang Hàn Quốc chơi bóng, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi nào đội tuyển cần thì tất cả cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai đều phục vụ. Tại buổi lễ ký kết, Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tái khẳng định mục tiêu bản thân làm bóng đá là vì đội tuyển nước nhà. Ông cho biết, quan điểm làm bóng đá của tôi từ khi bắt đầu cho đến bây giờ vẫn không thay đổi. Tất cả những cầu thủ tôi đào tạo ra được đều trong tình trạng sẵn sàng cống hiến cho bóng đá Việt Nam khi cần thiết. Tôi xin khẳng định, vì tương lai của bóng đá Việt Nam, Hoàng Anh Gia Lai sẵn sàng hy sinh những công phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường – tạo điều kiện cho họ ra nước ngoài thi đấu và không quan tâm đến thành tích của Hoàng Anh Gia Lai tại V-League trong mùa giải tới. Cách đây chưa lâu, Bầu Đức từng cho biết sau SEA Games 29 ông sẽ cân nhắc để Tuấn Anh, Công Phượng trở lại Nhật. Ý định này thêm phần rõ ràng sau tuyên bố chỉ tạm thời cho quân nhà về V-League nói trên. Với cá nhân Công Phượng, tiền đạo xứ nghệ nhiều lần công khai mong muốn được tiếp tục xuất ngoại nhằm học hỏi thêm từ môi trường bóng đá chuyên nghiệp của nước bạn.